Hello xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đông Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Mà cửa hàng chúng em có nhận ship code toàn quốc. Các bác nào mà có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Uh, số điện thoại mà cửa hàng chúng em sử dụng Zalo là số điện thoại là cửa chúng em đang để trên màn hình luôn các quý khách hàng nhé. Vâng và hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022 lại tiếp tục lên sóng cho các bác và giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích tổng cộng lại tiếp tục gồm 10 con các bác nhé. Đó. Và hôm nay thì cả chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ A từ A1 cho tới A10 và vẫn như thường lệ và mọi khi thôi hàng bên trên là những dòng phân khúc nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại còn hàng bên trên uh, này ạ đó hàng bên dưới này là sản phẩm cao cấp hàng chất lượng cắt gỗ thì uh, có khai thác tầm trung có này có khai thác nhẹ nhàng có này và có sử dụng gia đình có này hàng hệ nòng đứng hàng chất lượng các bác nhá uh, ờ, con, con gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến uh, đổ lại hoặc là gỗ uh, máy nào khai thác tầm trung thì khoảng tầm 40 phân đổ lại đó ký tự là lô chữ A này A1 A2 A3 và hình thức đặt hàng của bên em ấy thì vẫn là giới thiệu cho các bác là hình thức đặt hàng của bên em là khi các bác nào mà ưng ý con nào rồi trên lô ngày hôm nay các bác xem kỹ video các bác ưng ý con nào rồi ạ thì các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu ở trên này các bác nhá các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em đọc cho em cái mã ví dụ là các bác muốn chốt con này chẳng hạn này đó mà các bác không biết là con gì uh, tên máy là con gì thì các bác đọc cho em là chốt cho anh con A2 đó A2 và số tiền mà cửa hàng chúng em đã đánh đánh ở trên này là giá của cây máy và các bác nhá và giá này là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi các bác cửa hàng tới các bác không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhá không cần cọc trước này là các bác hoàn toàn yên tâm đó các bác uh, hiểu uh, uh, tình trạng đặt hàng chưa nên là các bác um, ưng ý con nào các bác uh, xem đi xem lại và cuối video thì cửa hàng chúng em thì có test nổ đấy có test nổ uh, để cho các bác nghe trải nghiệm của cây máy đầu tiên là hôm nay thì chúng em là có này Estin 023 một con máy cưa sản xuất made in USA các bác nhá. Đấy. Con này sản xuất tại Mỹ đấy ạ. À. Dòng này là dòng Estin 023, giá nó là 4 triệu đồng, nòng 40 ly, công suất của nó là 40 cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm um, uh, 40 ờ, phân, 35 phân đổ lại các bác nhá, 35 phân đổ lại, có xả áp này. Có núm mơn sang phụ hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá, còn này tình trạng thì khá là đẹp. Đầu tiên Tiếp theo là con A2 là một con máy cưa Estin 020. Con này là công công suất của nó là 36cc, nòng 40 ly, máy móc cũng cực kỳ đẹp. Sản xuất tại Made in Germany các bác nhá. Dòng này là dòng bãi Đức các bác nhá. Sản xuất tại Đức đây ạ. À. Máy móc thì cực kỳ chất lượng luôn. Con này là xích lớn luôn này, xích 325. Đó. Vâng và kế tiếp là con A3, một con máy cưa Echo Kyrit 3501. Con này là tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, đó và con này giá nó là 2 triệu 850 con này được ờ, công suất của nó là 35cc à, ờ, nòng của nó là 38 ly các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ lái à, ờ, A4 là một con máy cưa Sindaiwa Sindaiwa thương hiệu Sindaiwa các bác nhá giá 2 triệu 600 ngàn nòng đứng 38 ly nòng máy cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đủ lại Vâng và có con A5 là một con máy cưa Sindaiwa tiếp E300 con này là 2 triệu 500 ngàn à, Con này nòng của nó vẫn là 38 ly các bác nhá Công suất của nó là 34 hay 35cc gì đó ạ Con này thì vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe Vâng và qua tiếp là con ờ, Đây là hệ ờ, hàng để sử dụng các bác sử dụng gia đình các bác nhá Rồi con A6 là một con máy cưa hệ đời mới Uh, Echo Kyrit 2700 các bác nhá Dòng Nhật bãi nội địa Đấy con này là 2 triệu 300 ngàn Cực kỳ nhẹ luôn có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Makita thương hiệu cũng của Nhật bãi nội địa có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm âm sang phụ, thắng xích tiếc đầy đủ hết từ A tới Z. Đó, con này thì công suất của nó là 33cc các bác nhá. ME333 2 triệu 200 ngàn Đó Con A8 là một con máy cưa Tananka Giá 1 triệu 950 Con này thì thương hiệu quốc dân rồi hầu như video nào thì cả hai chúng em cũng lên sóng các bác nhá máy thì bán cực kỳ chạy luôn các bác nào mà uh, đam mê độ bền của con này thì hàng cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá không có chủ giật trợ lực máy móc thì con này thì uh, uh, cũng tất cả um, chức năng của nó thì nó cũng cực kỳ bình thường nhưng mà về độ bền của nó thì uh, cực kỳ đặc biệt luôn các bác nhá đấy và tiếp tục tiếp là một con máy cơ Tananka tiếp đó và cuối cùng là một con máy cưa Echo Kyrit à đây con này là dòng Komatsu Komatsu các bác nhá Komatsu Genowatt đấy à con này 1 triệu 850 cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về giá rẻ 1 triệu 800 ngàn con này con uh, uh, A9 là con Tanaka. con này thì công suất của nó là 33cc các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm con này cũng cắt đường kính khoảng tầm 25cm đấy mấy con này thì cắt gỗ đường kính vào tầm 25 cm hết đó vâng và rồi thì cả chúng em đã giới thiệu sơ sơ qua là lô máy ngày hôm nay là có những hàng hệ như thế nào đấy nên là các bác nào mà vừa nãy xem qua và trải qua hết rồi ạ lô máy ngày hôm nay các bác nào mà cảm thấy mà đã thấy ưng mắt con nào rồi thì sau đây thì cửa hàng chúng em sẽ để máy quay xuống để giật test nổ cũng như là đo cây lam xem là độ dài của cây lam nó bao nhiêu phân xài xích gì công suất nó bao nhiêu các bác nhá và nghe test nổ của cây máy dạ vâng đầu tiên là con máy uh, đầu tiên trong lô mà ngày hôm nay là một con máy cưa Estin 023 sản xuất tại Mỹ các bác nhá đó Estin 023 sản USA này made in USA con này là 023C các bác nhá thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ đầy đủ chức năng từ A tới Z luôn con này là nòng của nó là 40 ly công suất của nó là 40 cc các bác nhá có tích hợp núm mương sang phụ và con này thì có xả áp này các bác nào muốn giật nhẹ nhàng thì có con này thì nó có tích xả áp để giật cho các bác giúp các bác giật nhẹ nhàng cây máy hơn hoạt động dễ dàng hai ốc là chân làm cực kỳ chắc chắn bạn trực tiếp bằng khóa 19 làm con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá đây có thông số hết ở trên này đây, đây 40 cm đấy xích riêng sợi xích con này là xài xích chung 91 các bác nhá sợi xích dài trùng chung với dòng sản phẩm máy cưa điện đấy à các bác nào mà đến nữa mà chỗ các bác nào không bán cái xích này thì các bác ra cái cửa hàng điện máy hoặc là những cái chỗ nào mà bán về máy cưa điện ấy ạ thì cái này thì xích này người ta có bán luôn các bác nhá ờ, cực kỳ dễ dàng luôn thay thế cực kỳ dễ dàng xài sức chung 91 đấy à, con này thì nó có tích hợp là hàm rồng này có tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại thì con này thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá đấy giá con này là 4 triệu đồng hàng chuẩn nguyên zin nguyên bản đấy ạ chuẩn nguyên zin bên dưới này là phần nắp đổ xăng pha nhớt còn đây là nhớt để bôi trơn làm phích xích mặt trước là để nhớt để bôi trơn làm xích mặt sau là để xăng pha nhớt các bác nhá Vâng, kế đến là con ờ, A2 Con A2 là một con máy cưa Estin 020 Con này sản xuất tại Đức các bác nhé Sản xuất tại Đức Con này là nòng của nó là 40 ly Công suất của nó là 36cc 36cc Giá con này là 3 triệu 500 ngàn Đấy Con này là hàng chuẩn bãi Đức Lốc là lốc nhôm các bác nhé Um, và con này thì lam sợi xích con này riêng sợi xích con này là nó xài xích lớn các bác nha xích 325 đấy ạ à. dài xích coi là như gần như là xích đại luôn rồi mặt cắt của con này là 37 38 phân mặt cắt cho con máy này thắng xích vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên con này tình trạng này khá là đẹp đấy thắng xích vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá áo ba này kéo cực kỳ chắc bóp lên đó mặt tiền của nó đây cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn rồi cả chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các nhà quạt thương mại. mm Vâng qua con A3 là một con máy cưa Echo Curit khá nhiều các bác mà hay hỏi cho em về hệ này nhưng mà thật sự là cả chúng em dạo này thời gian gần đây thì về hàng thì nó cực kỳ hiếm hàng luôn hôm nay thì chúng em lại về tiếp tục một con máy cưa Echo Curit các bác nhé có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực cho các bác này giật rất là nhẹ nhàng đó công suất của nó là 35,8 cc làm gần như là 36 cc rồi các bác nhé cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ về thì con này thì kéo cực kỳ thoải mái luôn hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 con này nó xài là xài xích mini các bác nhá xài xích mini lam con này mặt cắt là được 35 phân ạ 35 phân mặt cắt xài con này là xài xích mini nhỏ gọn đấy thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhé bác con đó ưng ý muốn đặt hàng con này thì báo cho em là con A3 các bác nhá <coughs> Dạ rồi qua con A4 một con máy cưa Sindaiwa Sindaiwa các bác nhá Một con máy cưa rất là thương hiệu luôn Các bác ở dưới miền Tây thì rất là chuộng sử dụng về hệ này luôn Hàng chuẩn, hàng Đức, à quên Nhật này, Made in Japan các bác nhá đấy con này tình trạng khá là đẹp và mặt tiền của nó đây mặt tiền là lốc là lốc nhôm luôn các bác nha lốc nhôm cực kỳ chất lượng luôn thương hiệu khá là bền bỉ giá nó là 2 triệu 600 ngàn 2 triệu 600 ngàn các bác nhá quay tổng thể cho các bác xích là xài xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện làm vẫn là mặt cắt là được 35 phân con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về thì cực kỳ được luôn các bác nhá 25 phân đến 30 phân đấy nhỏ nhẹ Vâng và các bác nào mà thích thương hiệu qua tiếp thì hôm nay chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một thương hiệu qua tiếp E300 một con máy cưa lòng đứng lốc vẫn là lốc nhôm các bác nhá lốc là lốc nhôm cái này là phần luy nhớ tôi ạ à. chứ không phải là phần bẩn của cây máy đâu Đấy, máy móc tình trạng vẫn cam kết chuột chất lượng nguyên zin từ ATZ con này thì nồi đồng cối đá luôn rồi à, xích vẫn là xài con này là xài xích mini các bác nhá xài xích mini Lam con này mặt cắt là được 30 phân Nhỏ nhẹ cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại Giá con này là 2 triệu 500 ngàn các bác nhé Nòng 38 ly Nòng 38 ly cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại Nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình Mà con này thì nòng là nòng đứng cực kỳ dễ dàng sửa chữa cũng như là thay thế linh kiện Đấy Nó dòng nòng đứng là hệ nòng đứng thì sửa chữa thì rất là dễ dàng luôn các bác nhé A5 giá 2 triệu 500 ngàn các bác nhá Dạ vâng và tiếp tục là hệ máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác cắt tỉa cành sử dụng gia đình đây một con máy cưa A6 thương hiệu Echo Kyrit các bác nhá Echo Kyrit thương hiệu thì quá là nổi tiếng luôn rồi đó hôm nay thì chúng em lên sóng con này là hệ đời mới luôn các bác nhá thay thế linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng con này linh kiện ạ hiện tại trên thị trường vẫn là có bán mới luôn các bác nhá nhỏ nhẹ có tích hợp chụp giật lợi trợ lực lò xo có núm mơm sang phụ giá 2 triệu 300 ngàn con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ đấy làm chúng em đem nó quay nó hơi bụi một tí xíu rồi nhưng mà tình trạng khá là đẹp đúng không ạ xích là xài xích mini đặc trưng thương hiệu của dòng Echo luôn rồi làm con này mặt cắt là được 30 phân 30 phân các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về cho con này thì cực kỳ thoải mái Echo Kirit 2700 đúng rồi 2.700 Con này là A6 Giá 2 triệu 300 ngàn các bác nhá có cái dây nhỏ nhỏ hơn này nó có à? có hết rồi ra mà còn mỗi hai cuộn một cuộn dây của máy xăng à có mà ở ngoài đấy kiếm có có dạ vâng tiếp đến là con A7 các bác nhá A7 một con máy cưa thương hiệu Makita ME333 con này thì vẫn tích hợp chụp giật trợ lực này đó giá nó là 2 triệu 200 ngàn các bác nhá có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác Lam con này là mặt cắt là được 30 35 phân các bác nhá xích là xài xích chung 91 sản phẩm con này là xài xích là dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ à. đấy máy cơ điện nên là các bác thay thế thì cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn hầu như chỗ nào cũng có bán các bác nhá chỗ nào có bán máy cơ điện là chỗ đó có bán xích này về con này các bác nhá nhìn sợi dây của nó này hình như là còn trắng phau luôn các bác đó hầu như là còn trắng nguyên các bác nhá đấy con này thì tình trạng khá là đẹp hàng chất lượng các bác nhá công suất của con này là 33 cc 33 cc cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đến 20 phân đổ lại các bác nhá cho các bác về cắt tỉa cành về hoặc là các bác nào mà hay cắt củi nấu rượu hoặc là uh, cắt tỉa nhánh cành linh tinh đồ linh tinh đấy ạ cắt gỗ tầm khoảng từ bắp chân bắp chiếc đổ lại đấy ạ đó thì các bác lựa cho em những sản phẩm như thế này thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá chụp giật trợ lực phụ nữ cũng có thể giật được luôn cực kỳ nhẹ nhàng luôn đấy ạ Vâng, thương hiệu Tananka của hàng Nhật tiếp các bác nhá. Made in Japan này ạ. À? Made in Japan các bác nhá. Con này thì công suất của nó vẫn là 33cc thương hiệu uh, cực kỳ bền bỉ của thương hiệu Tananka luôn. Con này thì cửa hàng chúng em bán thì cực kỳ chạy luôn các bác nhá. Đó. Giá con này là 1 triệu 950 1 triệu 950 các bác nhá Có tích hợp uh, ờ, núm mương sang phụ cho các bác Và con này thì lam mặt cắt là được uh, mặt cắt là được 35 30 35 phân mặt cắt các bác nha 35 phân mặt cắt ốc là ốc vặn làm trực tiếp bằng khóa 10 con này tình trạng thì cũng khá là đẹp và chất lượng luôn giá nó là A8 giá nó là 1 triệu 950 các bác nhá Dạ vâng, lại tiếp tục một con máy cưa Tananka tiếp. Đó, Tananka của dòng Nhật nội địa tiếp các bác nhá. Vẫn là xài la mặt cắt là được 35 phân xích. Con này là xài xích chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Có tích hợp uh, tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Đấy, tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Ờ, núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác giá cũng là 1 triệu 950 con này tình trạng thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá đấy hàng như siêu tầm luôn tem mát hầu như là còn đầy đủ nguyên ờ, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về cho các bác nào mà cắt gỗ nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình hoặc là cắt củi đồ linh tinh các bác nhá con này thì có tích hợp trục giật trợ lực lò xo này đấy con này thì khác với con uh, A8 nhưng con này là có tích hợp trục giật lợi trợ lực lò xo giật nó nhẹ nhàng hơn Dạ vâng, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Komatsu Zenawatt các bác nhé. Đó, thương hiệu Komatsu à, do à, công ty Maruyama của nó phân phối các bác nhé. Nhưng mà máy của nó là dòng Komatsu 12300 e đấy ạ. À. Đấy, máy nó hoàn toàn giống nhau. Nó là đều nhà máy Komatsu sản xuất nhưng mà này là do công ty Jam Maruyama người ta phân phối lại thôi ạ. À. Người ta lấy tem của Jam Maruyama các bác nhé các bác nào mà đam mê thương hiệu này thì có lẽ là nhìn máy là biết ngay máy móc thì cực kỳ giống nhau lam con này mặt cắt là được 30 phân xích là xài xích mini các bác nhá ốc lam là ốc lam 13 các bác nhìn ốc lam này còn vàng ươm luôn con này tình trạng thì còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhá đấy khá là đẹp luôn đấy ạ mà giá này cực kỳ hữu nghị cho các bác là về mà cắt ít này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 20 phân đủ lại thôi hoặc các bác nào mà ít sử dụng nghe lâu lâu mới gọi là về để cắt chơi chơi cắt chơi chơi thôi cần tìm một chiếc máy cưa giá rẻ nhưng mà vẫn đầy đủ chức năng có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này đấy còn núm bơm xăng giá lại cực kỳ rẻ 1 triệu 800 ngàn các bác nhá công suất của nó là 30cc nhưng mà vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn vòng tua thì rất là thoáng máy nổ là nghe không bao giờ bị y máy gì cả Đây, cho các bác nhìn qua phần sợi dây giật của nó này sợi dây giật thì còn trắng phau luôn các bác nhá Đấy, chứng tỏ là chủ này thì cực kỳ xài luôn chủ cũ bên Nhật thì cực kỳ xài tem mát lại còn chuẩn chỉ từ ATZ các bác nhá phần bên dưới này là phần để đổ nhớt để bôi trơn làm xích này bên trên là đổ xăng pha nhớt các bác nhá phần công tác thì ở trên này đó đóng xuống là tắt gạt lên là mở giá lại cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 800 ngàn một con máy thì cực kỳ đẹp Đấy, các bác nhìn qua ấy không hề có vết chảy xước hay là hàn gì gì đúng không ạ đó la mặt cắt được 30 phân xích là xài xích mini nhỏ gọn về cho các bác uh, cắt mạch cắt miếc uh, cần để cắt củi linh tinh thôi đấy quá là chất lượng luôn các bác nhá giá lại cực kỳ rẻ chỉ 1 triệu 800 ngàn cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại cho các bác nào mà nhu cầu về sử dụng ít Vâng vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ hết tất cả những máy và giới thiệu chi tiết rồi cắt gỗ đường kính khoảng bao nhiêu bao nhiêu nên là các bác xem kỹ video giúp cả hai chúng em các bác nào mà thật sự cảm thấy mà ưng ý con này rồi thì nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng ờ, và báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu các bác nhá <coughs> báo cho em cái mã máy đấy em và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên này rồi nên là các bác ờ, không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả đấy hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng mà số tiền mà cửa hàng chúng em đã báo ở trên video này thôi rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau